Xin chào anh em Nếu anh em quá nhàm chán với giao diện đứng yên của tất cả app ứng dụng hoặc là hình ảnh trên điện thoại di động thì trong video này mình chia sẻ cho anh em một cái app có thể làm các biểu tượng ứng dụng hoặc là hình ảnh của anh em chuyển động tự do trong điện thoại trang như anh em vừa thấy ở đây và hiện tại mình đang chia sẻ cho anh em trên điện thoại hệ điều hành Android nghe anh em nếu anh em thấy thích thì mời anh em theo dõi tiếp để cùng mình khám phá nghe anh em Bây giờ anh em vào cửa hàng Set Play, tìm và tải cái ứng dụng này, xong rồi cài đặt về máy cho mình. Ứng dụng Ronin Icon. Cài đặt xong rồi anh em bắt đầu mở ứng dụng lên. Anh em chọn là ri Rồi, đây là giao diện của ứng dụng. Anh em vào cái phần setting trước nè. Chỗ là Max E as Launcher, anh em chọn bật lên. Anh em chọn là Ronin Icon Đơn giản vậy đó anh em Anh em muốn mở ứng dụng như bình thường Thì anh em nhấn vào đây Rồi bây giờ để cài đặt được ứng dụng Anh em nhấn vào cái hình tròn ở đây Anh em chọn cái bánh răng cài đặt nè Mình sẽ chia sẻ cho anh em từng cái biểu tượng ở đây luôn App Icon là chế độ hiển thị ứng dụng của anh em Anh em muốn nó xuất hiện thì anh em chọn vào Nó hiện dấu tích đỏ còn không thì anh em nhấn vào mắt cái dấu tích đỏ nghe anh em Tiếp tục là Photo Icon Ở đây anh em có thể chọn ảnh yêu thích của anh em Để thể hiện ngoài màn hình Anh em chọn nhiều dấu cộng nè Rồi anh em chọn cho phép Anh em thích ảnh nào thì chọn vào đó Xong rồi anh em chọn Goto Next Mình sẽ chọn ba ảnh này Nó sẽ xuất hiện ngoài màn hình nghe anh em Bây giờ chở ra để xem thử nè Rồi nó đã ở đây Rồi bây giờ mình tiếp tục cái emoji icon Ở đây có biểu tượng cảm xúc nè Đầu của các con vật nè Và thêm hai cái biểu tượng thú vị ở đây nữa Anh em muốn chọn cái nào Xuất hiện thì anh em nhấn vào là ok Ở đây có cái khác và đặc biệt hơn chút xíu nghe anh em Anh em có thể thay thế những cái biểu tượng này Thành các ứng dụng của anh em ví dụ như mình chọn cái đầu chó sói rồi anh em nhấn tiếp vào cái chỗ tròn đen nhỏ xíu ở đây nè để thay thế ứng dụng bây giờ mình chọn là Gmail đi rồi xong chọn OK bây giờ thoát ra ngoài để kiểm tra nè nhấn vào cái đầu chó sói là nó sẽ xuất hiện cái Gmail đây Gmail đây rất là thú vị luôn nghe anh em còn là wallpaper này chẳng có cái gì đó bây giờ mình bỏ qua nghe anh em Bây giờ tới phần Icon Layer này. Đây là trò chơi nghe anh em. Cũng giống như anh em chơi kim cương vậy đó. Nhưng mà cái hiển thị ở đây toàn là những cái ứng dụng của anh em. Anh em nhấn vào Level Mode. Anh em chọn cấp độ 1. Chọn Continue. Rồi, vậy là chơi nghe anh em. Thú vị lắm phải không anh em? Bây giờ mình trở lại cái ứng dụng nè. Còn một cái nữa mình muốn chia sẻ cho anh em là cách thay đổi hình nền. Bây giờ anh em vào Setting anh em chọn Select, Background, email Nhấn vào đây để tìm ảnh. Mình lấy ảnh này nghe anh em. Xong rồi chọn Go to Net. Di chuyển bức ảnh để lấy phần cần chọn nè. Xong rồi anh em chọn OK. Bây giờ mình thử ra để mình xem nè. Đã được thay đổi nghe anh em. Trở lại cái phần cài đặt. Ở đây anh em cứ để mặc định vậy là ok rồi. Còn cái nút tha ở đây nè Chỉ là bật tắt ứng dụng thôi Sau này anh em không muốn sử dụng nữa Thì anh em cứ xóa ứng dụng là xong Nhanh gọn lẹ nghe anh em Vừa rồi mình chia sẻ cho anh em từng chi tiết trên ứng dụng Ronin Icon Video đến đây mình xin dừng lại Nếu anh em thấy thích nhớ like, đăng ký kênh Để theo dõi những video mới nhất của mình Chúc anh em thật nhiều sức khỏe Xin chào